một vài tổng quan xem nào chà xem nào ôi trời ơi nào các bạn ok thở được chưa nào thở bình tĩnh nào thở bình tĩnh nhá ok ok you breathless ok các bạn có hồi hộp không Yeah, dạ, cô thấy các bạn hoàn thành gần như là 100% rồi. Yeah, dạ so everybody here is so excited for the game now. Rất là tốt bởi vì bài hôm trước các bạn làm bài rất là tốt. Ok, ờ sao Khánh Hà chưa làm hết đúng không mm -hmm. nào nhìn đây look at this look at the screen now here độ chính xác của cả lớp lên đến 58 ok câu hỏi khó nhất của các bạn chính là câu hỏi thứ 20 và câu hỏi mà mất nhiều thời gian cho các bạn nhất là câu hỏi thứ 15 đúng không ok so now where is the ball Where is the ball? So uh, who can comment and who, who can answer me this question? This is the hard this <laughs> question, you know. Đây là câu khó nhất. Có thấy lời như bạn nào cũng sai câu này. I don't know này 16, 16 người chọn It's on the table. Oh, okay, it's on the table. I, I, I teach you, I taught you that on là đặt lên trên đúng không? Là on on này on on on on hôm qua con hôm trước còn có, có cái con ruồi con mũi cô ngọc ấy cô ngọc hóa thân thành con mũi cô đậu trên đầu ấy đấy ok nào thế giờ chỗ này phải là gì tree is the bowl đúng không ở phía trên is the bowl nhá nào bây giờ cô xem nào bạn nào là bạn Hà Bảo Anh nào Hà Bảo Anh lớp 1 A3 nào can you can you turn on the microphone yeah oh, so hello hello teacher yeah evening. So now, uh, which answer do you choose? Where is the ball nào? Con đã chọn đáp án gì nhỉ Bảo Anh nhỉ? Ừ. Ừ. Con đã chọn đáp án gì vừa nãy nhỉ? Three. Huh? Three? Yeah, it's yeah. a bowl. So can you can you describe me? A bowl, a bowl. Nào con diễn tả cho cả lớp xem nào. A bowl upper on on thì là đặt ở lên trên luôn on là đặt lên trên nhưng above nó chỉ những thứ ở phía trên thôi không cần phải chạm đúng không nhỉ above good job rồi Ngọc Khuê có thấy diễn tả rất đúng rồi thank you nha nào con đọc to nào Hà Bảo Anh nào above above above above yes is above the table is above the The table. À, Bảo Anh là hay bị mất âm gió nhá. Bảo Anh học với cô từ lúc nào nhỉ? Ừ. Con học lâu chưa? Con học 2 tháng rồi ạ. <laughs> thế mà bây giờ mà vẫn để mất âm gió thế này là thế nào đấy. Thế. Thế còn hôm nay cô luyện lại với Bảo Anh nhá. Ok, dạ. it's. It's. Yes, đúng rồi. It's above the table. It's uh, is yeah. Dạ. is the bowl. Yes, the table. The table. Đúng rồi. Good job baby girl. Luyện tập nói nhiều lên con nha. Ok, thank you. Đó các bạn thấy không? Cái câu này là is the bowl. Câu này là câu đánh lừa đó. Mà cũng là một câu khó câu nâng cao đúng không nhỉ? So không sao đúng không? Tiếp nào, tiếp theo câu thứ hai là câu mà các bạn chiếm nhiều thời gian nhất để cô xem nào. The dog is câu này dễ mà ok khuê nào ok it's easy the con điền là từ the duck is under table. Yes, of course. The dog is under the table, you know. Hôm trước đúng rồi, thank you Ngọc Khuê nhỉ. Đúng nhỉ, under đúng không? Hôm trước con muỗi nó bay thế nào á? hôm trước mà cô mấy bạn meo meo ấy. Đó, đang đang đang đang bắt con muỗi tự nhiên con muỗi nó bay xuống dưới ghế thì là không bắt được đúng không nhỉ is under ok the dog is under the table câu này mà các bạn lại phân vân quá uh -huh. rồi có chúc mừng nha đầu tiên là bạn Trung đúng không tổng quan là bạn Trần Thế Trung Thế Trung không chịu à Thế Trung không bao giờ chịu à, khuất phục <laughs> giữa những uh, giữa những cái sự sai lầm cũng như là những cái cái cái cái kết quả mình đã đạt được lên thế trung là đã liên tục là phải lập thêm một nick nữa Đấy, trần thế trung sao để có thể đạt 100 phần trăm điểm tối đa và cô cũng khá là tuyên dương cái tinh thần này của trung nha dưới đó thì tôi cô ờ, thấy là một cái bạn mà lội lội dòng rất là kinh khủng đó là bạn nguyễn thái thịnh bạn thái thịnh thì đầu tiên là bạn làm rất chậm thôi bạn chậm chắc luôn nhưng mà đến cái câu thứ 11 trở đi là bạn ấy bật bật bật bật bật, bật, bật lên à, quanh quanh đó là cô thấy bạn võ minh khang bạn hiệp bạn phương bạn oggy ấy những bạn khuê này bạn phú này thì mới đầu các bạn làm khá nhanh thì tuy nhiên là sau đó thì có vẻ là khúc mắc một số câu nào đấy cho nên là các bạn phải chậm lại một chút đó nào các con cố gắng nha ở dưới này các bạn thì đều rất là cố gắng cái này các bạn có sai nhiều lắm đâu đúng không đó nhìn này cũng không nhiều lắm đâu mỗi bạn là chỉ có từ một cho đến nhiều lắm là ba câu thôi còn đâu các bạn tầm một hai câu thôi đúng không nhỉ Okay, that's a good result. Chúc mừng cả lớp mình nha. So now you remember about the okay, you remember about lesson, right? Okay, so ai đây phần mềm okay nào đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, các bạn tốt lắm, con làm lại. <laughs> yeah. So, uh, do you remember about the word? Hôm trước là mình có bạn meo meo học cùng đúng không nhỉ? Thế bạn Hương Quỳnh xem nào, hôm nay xem nhớ bạn Hương Quỳnh nào. Bạn Hương Quỳnh ôn lại cho lớp một chút nào. Good evening Hương Quỳnh. Hello teacher. Yes. Do you remember uh, remember about the previous the previous lesson? Các bạn có nhớ là bạn con có nhớ là hôm trước học cái gì không nào? Học học những cái gì nào? Hôm trước là mình học là on. Yeah, dạ, on. On in in in trong yes under. là ở dưới under yes behind là phía sau yes behind and um, in front of là ở phía trước in front of ở phía trước and hôm nay mình học từ gì mới vừa nãy có cái từ gì nâng cao đây above above is above ở phía trên đúng không nhỉ above exactly và các bạn ơi đó thì là bài hôm nay là mình làm rất dễ đúng không Hương Quỳnh thấy bài này dễ không dễ dạ, dễ dễ đúng không nhỉ ok good job hôm nay hai con làm lần đầu hơi chậm nên con lỗi lại con làm lần nữa được học không sao hết đúng không nhỉ đó thì bạn cố gắng nhé thì từ giờ chắc là cứ sáng cứ mỗi một buổi mà kiểm tra bài cũ là cô sẽ cho các bạn cùng làm như này thì cô đỡ phải đọc comment nhá <laughs> ok <laughs> yes ok các bạn ok thank you Hương Quỳnh nha uh mm-hmm. -huh. so now we need to today we have a story yes today we need to study how to tell a story you know hôm nay chúng mình sẽ học kể chuyện nhá Ok. Ở, ở, ở, ở lớp các bạn có bạn nào đã được học kể chuyện rồi nhà Cô thì biết mỗi bạn Hiệp thôi. Tại vì là Hiệp thi thoảng có một những cái clip kể chuyện đăng lên là cô biết. Còn có bạn nào không? Who? Who in the class can uh, uh tell a story? Who? Who can? Là bạn nào là có các bạn có thể dùng icon raise your hands hoặc là các bạn có thể comment cho cô biết là xem bạn nào có thể Mi Trần Duy Phong này, Đặng Tiến Hùng này, Trần Duy Phong ok thế uh, how about the girls nào Ngọc Hân này Hoàng Thị Anh biết này Ngô Nguyên Khang biết này còn ai quê biết này các bạn comment cho cô ở Minh Khang An Phú Trung Kiên wow look at this now so cứ xem nào ôi trời ơi sao biết ôi trời lớp mình nhiều bạn biết ha đấy thì hôm nay nhá hôm nay cô sẽ xem là à, khả năng các bạn sẽ hôm nay các bạn sẽ học kể chuyện là mình bài tập về nhà hôm nay của chúng mình cũng sẽ liên quanh về việc kể chuyện thôi được không được không nhỉ ok Do, are you ready for this are you ready for this yes I see you know hmm maybe I need to uh, share the screen I need to share the screen now wait a little bit here can you see the screen now Can you see? Can you see the screen? Yes, I have uh, so many, many kinds of book. Mm. I have so many kinds of book here. So today we will um, listen to the story about the piggy. This little piggy. Yes, hôm nay các bạn sẽ xem à, bạn à, các cái bạn là piggy này như là nha baby piggy bạn lợn con ok ờ, oh ờ, who who is chatting from thỏ <laughs> cô bảo rồi cái bài thỏ đấy bài sau nó khó lắm không làm được ok ờ, so nào are you ready for this các bạn nghe trước nha nghe xem nha ok, you listen to the story And then I will pick one of you to tell the story again. Yes, focus, focus, focus on it. Yes, yes or no? Yes or no? <laughs> Yes, yes. Okay, now let's start it. This little piggy. This little piggy went to market. This little piggy went to the market. Yummy! This little piggy stayed home. This little piggy stayed home bạn nghe được không? Các bạn nghe được không? Can you can you hear it? Can you hear it? Các bạn nghe được không? Yes, okay, great. This little piggy had roast beef. Ooh. Roast beef. This little piggy had none. This little piggy cried, Wee! Little pig, little pig, why do you cry? I can't find my way home as hard as I try. I'm sorry, but I don't know where you live. But maybe our viewers have help they can give. Where do you think the little pig lives? Yes, Little Pig is right at home in the hamlet of Pigsburg in Pigsylvania. It's of the pig and by the pig and for the pig in Pigsburg. Oh my goodness! These pigs have done the worst of all things! What's that? These pigs have made people of themselves! To be continued. Yes, we have a lesson to a story about the little piggy, right? There's a little, little, little piggy here. So what happened to the piggy? What happened to the piggy now? Do you know about what happened to the piggy? Các con có biết là chuyện gì đã xảy ra với bạn Vicky không? Do you know? Okay, I will open the chat here. Who can Ngọc Hân nào? Okay. Um, thưa cô là chắc là bạn ý bị lạc đường sao cô ạ? Yes, maybe Peggy lost the way to come home, you know. Right, good job. And uh, đây là ý kiến của Ngọc Hân nào thế còn bạn khác thì sao có bạn nào cùng ý kiến với hân hay là khác ý kiến với hân không cô vẫn để hân ở đây nè với hân nào thế ngọc ờ, tức là hương ờ, ngọc khuê xem nào ngọc khuê vừa gọi rồi hương quỳnh vừa gọi rồi như thế sau nào hồ kèn trung kiên nào ô chứ cô vừa mới bấm a à, trượt rồi trượt rồi thế thử hiệp xem nào khuê à <laughs> khuê vừa gọi rồi <laughs> ok hiệp thì ra con nghĩ sao nhỉ what happened to the piggy À, oh, oh, oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Bé, bé, bé, bé quá con ơi. Okay. Yes. Con lại đi dạ, dạ. đi, um, đi chơi thế nào là, là đường không biết đường về nhà. À, Hiệp còn thêm một thông tin là đi chơi không biết đường về nhà. Ok. Hân chơi không biết đường về á cô. Đây thì Hân bảo là Hân bảo là chỉ biết là con lợn nó bị lạc, nó ờ, picky lạc hay là Hiệp bảo là à, không là tại vì nó đi chơi nó bị lạc. Ok. à, <laughs> cái con đâu rồi cô vừa mới ờ, bị lướt qua ai vậy? đây là ý kiến của Hiệp đây là who can ai đấy nào có ai có ý kiến khác nào cô vẫn để ghi mình đây. Hân này Hân ý kiến rồi. cô vẫn để mà các bạn chút nữa các bạn xem lại clip thì sẽ thấy là cô có có để màn hình của Hân và Hiệp cùng cùng hiện lên với cô mà cô gọi a là cô sẽ hiện người đấy lên mà ok sau nào nhưng mà con học thì con chỉ thấy cô và con thôi đúng rồi yes nào who can nào ai có ý kiến nào ai không cô ui tiến minh sao an nhiên sao bích bích bích bích bích Piggy. À. Piggy thế mình xem lại nha, xem lại Piggy nha hai bạn nha, cùng cả lớp nha. Xem lại Piggy xem là Piggy làm sao mà bị lạc nhá. Ok. Are you ready? Yes, good job. So now we need to return back to the story, listen it, and then find out what's the reason why the piggy get lost. Okay, mình sẽ tìm xem là lý do tại sao mà piggy lại lạc nhá. Okay. This little piggy. This little piggy went to market. Yummy! This little piggy stayed home. This little piggy had roast beef. Ooh. This little piggy had none. This little piggy cried, Wee, wee! I can't find my way home! little pig, little pig, why do you cry? I can't find my way home as hard as I try. I'm sorry, but I don't know where you live. But maybe our viewers have help they can give. Where do you think the little pig lives? I don't know. yes, Little Pig is right at home in the hamlet of Pigsburg in Pigsylvania. It's of the pig and by the pig and for the pig in Pigsburg. Oh my goodness! These pigs have done the worst of all things! What's that? These pigs have made people of themselves! To be continued. Okay, so now when we'll, we will listen again and watch again the videos, we No reason about the little pig get lost. Không có lý do gì tự, tự nhiên là đúng không? Uh, ờ, pig chỉ là hiện lên là à bạn little bit này đang uh, là okay get lost. And then so Highland we got twice of watching the videos and then I want to ask all of you the question where do the little little pig live Where does the little pig live? Bạn lợn con khóc cry cry này bạn sống ở đâu nhỉ? Who can? Who can? Khuê Khuê tập trung nhỉ? Đâu Khuê đâu rồi? Do you remember? I've been here. Okay. Hello, teacher. So, do you remember the place that the pig lived? Yes dạ. con nghĩ dạ con nghĩ là uh, trong cái câu chuyện này thì nói về ờ, bốn bạn heo và một bạn heo thì đang uh, đi mua sắm ở uh, uh, chợ trung tâm nè còn một bạn khác thì đang uh, ở nhà chơi game bắn súng còn một bạn khác nữa thì đang ham ăn ăn thịt còn một bạn khác nữa thì đang cắm trại và ăn cải ạ à. À, ờ, và còn một bạn kia thì đang đi lạc và hỏi bạn trứng và bạn Nai thế là ờ, bà bạn hai bạn đó dẫn bạn đó về nhà ừ, thế con còn nhớ là con còn nhớ là ừ, địa chỉ nhà của bạn Little Big ở đâu không dạ con cũng không nhớ nữa ừ, ừ, đấy cái đoạn cái đoạn đấy đấy đấy đấy đấy cái đoạn đấy cái đoạn đấy rồi các bạn còn nhớ không các bạn xem hai lần thì các bạn còn nhớ không ok bạn nhớ không ok nào khuê, nào ai nhớ ai nhớ hiệp nhớ không hiệp comment nào khấn nhớ không comment nào quỳnh nhớ không châu nhớ không hà bảo anh nhớ không nào minh khang bờ rồ hôm nay có nhớ không ai ai ai nhớ ai nhớ minh khang á khang nhớ á nhớ không nhớ tên không đọc không nào ok hello teacher y yes so uh, do you remember about the place of the pig? Con nhớ không? Yes. Yes. Oh, what is the place? What is the name of the hamlet? Nó ở đâu nhỉ? Mm. Mm. -hmm. In the um anh nhớ không? anh nhớ anh nhớ? Khánh Vân nhớ này. Hương Quỳnh nhớ này Diệp Hiệp nhớ này các bạn tên tự này đấy nhớ không không nhớ là nó có tên cái gì Livia ừ nhiều bạn nha nhiều bạn ừ, các con con nhớ cách đọc cái từ đấy không Piggy ừ, không Piggy là chỉ cái bạn lợn con còn chỗ mà bạn ấy sống là ở đâu cơ ở đâu ấy Hammer ham ham lẹt đấy là cái ngôi cái ngôi ờ, cái kiểu cái cái cái cái cái, cái xóm ấy ham lẹt được một cái ngôi làng nhỏ một cái cái xóm nhỏ nhưng mà tên của cái xóm ấy là gì cơ à an phú à gần đúng rồi ngô nguyên khang nhớ không để cô gọi thêm mấy bạn nào à, để nhớ nhớ gặp gặp là nhớ nhớ đó ok nè khang nè Tổng ở ờ, thành phố yes ok do you remember about the name of the hamlet à minh khang vừa gợi ý là nó ở hamlet rồi nó ở ngõ nhỏ rồi thế, thế, thế bây giờ con nhớ tên không ghi Viền ui gần đúng rồi gần đúng rồi gần đúng rồi ừ, chưa đúng không cả lớp nhá thế bây giờ hiệp ra là nốt hiệp sống trong thành phố à, không not not not in the in the city hiệp nhớ không can you Pittsburgh ah <laughs> oh, you remember the name Big bug. <laughs> yes good job ok đấy các bạn nhớ không khi mà mình xem một câu chuyện đúng không là đầu tiên là mình phải giống như khuê ấy mình sẽ lót lại cả câu chuyện xem là tổng quan câu chuyện như nào đúng không nhở diễn biến câu chuyện như nào nhân vật gì khuya khuya vừa mới gọi là có gì nhỉ có nhân vật chứng với nhân vật con nai đúng không là rất rất là little big về đấy còn như hiệp nhá là hiệp sau khi tổng kết được rồi mình sẽ xem đến chi tiết chi tiết để lúc nào mà cô hỏi cái là biết ngay đúng không nhỉ thế cả lớp cùng xem lại nha xem có đúng là câu trả lời của hiệp không nhá ok thank you các bạn nha so thank you so much đó tốt rồi rất là tập trung cảm ơn cả lớp nha đấy thì các bạn khi mà các bạn uh, học cũng thế đầu tiên là phải nhìn cái tổng quát trước mình nghe xong rồi mình mới mới hiểu được đúng không nhỉ so one more time one more time here little piggy This little piggy went yeah, to market. This little piggy went to the market. Các bạn uh, bạn heo nhỏ này, ok heo nhỏ nha các bác. Heo nhỏ này đã đến uh, market. Cái market là ở nước ngoài thì nó không giống cái market ở mình đúng không? Ví dụ cô đi ra ngoài chợ cái là các cô hàng tôm hàng cá các thứ nhưng mà đây là nó là trên quầy. Vẫn gọi là cái market đúng không? Yummy. Yummy. This little piggy stayed home. This little piggy stayed home. Nhìn có quen không? Nhìn có giống các bạn không? Nhìn có giống các bạn không? Nhìn thấy bản thân mình ở đây không? Chơi điện tử nha. <laughs> ok. This little, this little piggy stayed home. Và bạn này đang ờ, chơi ở nhà chơi điện tử nè. This little piggy had roast beef. Ooh. Yeah, this little piggy has roast beef. Uh, roast beef là món à, thịt bò tá như này đây. okay? Ờ, roast. Giống kiểu như là để cả tảng xong thì mình uh, áp chảo ấy, hoặc là quay ấy. Uh -huh, roast beef. okay? Ờ, bạn này ăn nhiều nhỏ. Okay. This little piggy had none. Ok, so sánh với bạn trước thì bạn này có gì ăn không? Bạn này chỉ ăn rau bao đấy không có gì ăn cả đúng không this little piggy had none This little piggy cried, Wee, wee, I can't find my way home. Yes, this little piggy cried, Wee, I can't find my way home. Oh, bạn này thì đã khóc rồi này, và bạn ấy không thể nào, tôi không thể tìm được đường về nhà đúng không? I can find my way home. Little pig, little pig, why do you cry? I can't ờ. find my way home. Con các con nhớ cái câu mà why do you cry giống ở trong chuyện gì không? Giống trong chuyện uh, nàng tấm ấy. Ông bụt hiện lên nhé. Tại sao con khóc nữa? why do you cry? <laughs> okay? As hard as I try. I'm sorry, but I don't know where you live. But maybe our viewers have help they can give. Where do you think the little pig lives? Yes, Little pig is right at home in the hamlet. Yes, the hamlet là Võ Minh Khang đã nhận ra được the hamlet đúng không? Cái hamlet cái xóm nhỏ đây. Okay. Of Pigsburg. Of Pigsburg. Okay. Ở, ở cái ờ, làng này tên là Pigsburg. In Pennsylvania. Uh, ờ, in Pennsylvania. Cô vừa nãy cô nhìn thấy một số bạn comment được cái chữ Ivania này này. Okay. Đó, rất là tốt nha. Okay, so. It's of the pig and by the pig à, and, for the pig in Pittsburgh. Okay, so that's the story today, right? And now we have this, okay, we, we now is a little bit late for all of you. Và bây giờ cũng đã hơi hơi muộn cho các bạn ngày hôm nay rồi đúng không nhỉ? Rồi, thì cái câu chuyện này nha, chắc chắn rồi, các bạn sẽ được cô gửi lại và trong phần Zalo đây, có thể là cô sẽ gửi link này hoặc là cô sẽ cóp lại chuyện cho các bạn, gửi cả cái video này luôn. Và các bạn sẽ luyện tập ở nhà từ hôm mai này cho đến tận hôm thứ sáu. Đó, có rất nhiều thời gian để luyện để kể lại câu chuyện này đúng không? Đã làm gì? Went đúng không? Đã ở đâu đó này, đã đi đâu này, đã ở nhà này, ok và các bạn sẽ luyện lại nhá bạn chỉ cần kể chuyện lại quay lại video và gửi cho cô xem cái cách phát âm của bạn như nào thôi nghe chưa và ngoài ra và mình sẽ có một cái bài reading nữa bài sẽ hơi nặng bởi vì là thời gian nó dài mà đúng không nhỉ đó thế còn thứ bảy chủ nhật thì hôm trước thì các bạn bảo là ô cô có một hai ngày mà cô bảo con gửi hai bài reading mà gửi một bài listening là con không có thời gian đi chơi thế là cô đã khờ khờ ok rồi thế mình sẽ lùi nó vào đến ngày mai cô mới gửi được được chưa nhỉ không muốn là các bạn mất cái ngày nghỉ hôm thứ bảy chủ nhật hôm trước đâu rồi sao nào nhớ nhá một là mình sẽ quay lại clip kể chuyện này hai là làm bài reading và ba là làm bài listening đó làm từ thứ ba thứ tư thứ năm đến thứ sáu là, ok so now we have the four days to finish all the homework and then um, we need to ah hold on meow Do you remember the student here need to do anything? Here? Okay, where's my meal now? Để để bạn mail hình như là bạn mail bạn nhắc đấy. Okay. Maybe. Okay, why why so unsatisfied? Bạn mail trông lại unsatisfied rồi. So now, you need to brush the teeth. Okay. Wash your face and and now you need to go to sleep okay bye bye and see you on on friday have a good night goodbye bye